Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha Thì ok hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người Tải con game Đó là con game Zoom VIP Ok thì con game này thì Cũng người chơi thì nó cũng ok thôi Ở lượng trung bình bây giờ mình sẽ tải game luôn Đang dùng điện thoại iPhone thì mình sẽ tải App Store Thì ok cái game này mình từng tải về rồi Thì cứ thế mình bấm về tải về thôi còn các bạn chưa từng tải về tải về lần đầu thì đăng nhập App Store là ok thôi đăng nhập iCloud vào xe tải về ok rất nhanh mình sẽ mở luôn rồi ok đầu tiên giờ mình sẽ đặt mục đích mới đi kim trung 1123 mật khẩu đây Kim Trung 1123 Mật khẩu Ok Viết sai rồi Ok mã xác nhận Rồi đăng ký thành công Ok 320 rồi rất nhanh mình vừa tải về con game Soul Vip nha thì về đánh giá chung thì ảnh của game này nó cũng ok nó cũng tựa như một số game cũ thôi mình kiểm tra xem là tài xỉu xem nào về tài xỉu thì game này đang chạy cầu một à tài xỉu game này lượng trung bình nó rơi vào tầm khoảng 350 triệu à? đúng rồi gần 400 triệu về lượng người chơi và số tiền đặt cược này chơi Rồi mình kiểm tra đại lý Đại lý của game này thì cũng rất là nhiều 34 đại lý Rồi về quay hũ thì nó cũng đa dạng về thể loại cho các bạn Thích lựa chọn quay loại nào quay Ok chưa Bây giờ mình sẽ thử vào một cái game xem nào Cái game cha này Còn một một lâu thế xem hú nào ok game này lũ hú thì nó cũng tương đối là nhiều nha lịch sử hú thời gian nổ rất là nhanh luôn rồi ok thì vừa rồi mình đã tải game zoom vip và mình đã nhận xét riêng và ý kiến của mình nha. thì toàn bộ link tải game ấy thì mình sẽ để ở phần mô tả của video nhé <clears throat> mình sẽ để ở phần mô tả của video nhé ok chúc mọi người xem video vui vẻ cảm ơn mọi người đã theo dõi video nhé nhớ bấm đăng ký để ủng hộ kênh chào mọi người ok